Hello everyone, welcome to my channel Game đầu tiên Zombie Catcher Ok tiền à, tha về tha về ui rồi ôi ui để nó mất rồi cay thật con ừ, kiểu thế lần này thì không bao giờ thoát được đâu con perfect. Ooh, bye now, bye now. con gì đây con chuột đây job. Melhor tem tá? zumbi, 呼。 Alba. Lucy Goodbye. thuế mà không được oh no 因为。 não.